cuối cùng của mình luôn rồi ui địt vào trên nóc này có mấy mấy viên thuốc liền cướp cướp cướp ui quá rồi cả nhà anh có người Hội viên Anh nhanh có người nhá. Nó sang, nó sang. Cứu anh, cứu anh. Để Qua ngay qua. Ô, không cần đâu, đi rồi. Anh rồi. Anh hết đạn rồi. Gần em này. Qua đây. Đâu anh? Trong hạng, liền. Lìa lìa lìa lìa tầm này luôn Hết đạn rồi đấy Bay Đang cùng cùng tiến mình giáp tím luôn ạ quái đa với nóc nhà nhờ quang rơi xuống còn đá được một ờ, một viên thuốc đỏ anh anh anh bảo còn có nhiều em ngó ngó quanh chứ <laughs> anh uh, ăn ở nhà bên thôi anh lộn mẹ dưới Mẹ giữa đường may quá vào đây nhặt kịp đồ Ui mờ bốn tím thơm quá Ai à, anh không bắn mờ bốn này bắn bốn đâu Bốn gì anh? Survival bonus. tím Tím em có Car Nhanh vậy đi Đi anh bắn Skyline mà Không bốn bắn đâu Đằng sau có người này. Có mà. Tới luôn. Gặp là gặp là trộm. Một. Vừa bắn súng không? Vừa bắn bạch cái. Precision bomb acquired. Máu ạ. Trên nó nhà có một Mẹ hết đạn rồi anh em ơi Đạn gì? năm đạn năm Cái nhà này có cái này mai ai nó mà Xác nó ở chấm 2 À cứu nó xem nào Bố ở đây cứu Bên trên có lọ silicon mà dám lên đấy Ôi đéo có máu ạ, à. con mẹ à. Hay là nào mới nghèo máu đấy nhỉ Em chia trong bịch địt mẹ được hai viên thuốc xanh Đâu vứt cho anh một bình đi Để anh cái cục đấy nhá Để anh cục đấy Cục mình Lắp phong là kết ừ, súng tím luôn cần cái ruler kia có sắp rồi à nhà anh có băng dính đấy ừ. có bốn tím à, bạn rồi có anh vứt ờ, hai trăm viên đây này. Survival bonus. There. À? Ừ. Commander crawl acquired. Kia kia kia bên kia. cái ruler đó đầu đúng người ăn xăng làm gì mà người dùng đâu đen đi cùng nhau Để... Thằng nào có thừa xin quân không? Không Cấm đấy, không có Đang chạy lên chấm ai 格利亚，你切的啥？ về nốc rồi sao ấy Ây Ê, hai thằng chấm hai đang cứu qua cứu thằng em nốc này Từ từ em ơi, đứt trái rồi Đứt trái rồi em ơi Cứu em Đây, đây, để chỗ Không biết trái rồi, gần lắm Đưa cục đá cho mặt em liên luôn Bên này liên luôn Nó bắn không bên phải Hai là đẩy qua số mày à Đây mẹ súng đéo bắn chúng 6 tiết Bắn xa rồi thế Đây Ông đang qua trái nha anh Hải Ông đang bên trái đấy Ê, cục đá đây rồi Đây, cục đá chấm một này Nông một Nông đâu là cục đá đúng không? Ừ Nông qua cứu anh Đá này, đá chấm hai không có Ít vậy yếu vãi rồi kìa Đâu Còn đá chấm một Đây, đây, đây Cực yếu, cực yếu Vô đó, vô đó, vâng. chấm 3 này First blood ok ờ, vậy? Đấy, chấm 3 Đôi bắn Clear à. Survival bonus. Này, thấy ai? Ui đồ full luôn này Ui thì phải Lucalia ấy Địt cây cho một Tao hưu hết đúng không? Ba mà chúng nó đẩy em Bắt được rồi Có Lucalia Ai, cho một này cái hải bắn qua được đấy hải đâu đâu thằng đấy à đâu rồi hải trái rồi đâu hai này còn thằng đâu ấy bơm rồi hai thằng nữa hai để lên để lên à, cao lên này. sau này sau nhà chấm anh blue clear này sau nhà sau nhà chấm hai không cần đâu em ăn em ăn được em ăn được không cần đâu đi mẹ chấm nhầm em yếu rồi yếu rồi tám mấy chết rồi này thôi shopping thôi shop gì nữa thằng cuối rồi lấy đạn á nhìn lại còn mấy viên mẹ bắn hết có mẹ đạn hết luôn Ở ờ, bên này Ấy trời ơi Hải giác làm đi nó thằng cuối đây, Rõ thế ở đâu ấy Về trên đồi rồi À đây rồi Mẹ con bot